Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hẻm chạy mát phường 11, diện tích 342m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam, đường đất ô tô, cách đường chính 500m. Khu dân cư đông, đất lợi hầm, view thoáng, giá 5,3 tỷ đồng.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 cách đường chính 700m, gần chợ, trường học, cây xăng, bến xe, khu dân cư đông đúc, giá 4,7 tỷ đồng. Đất mặt tiền nguyên tử lực, diện tích 338m2, có 236m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô 2 làn xe. Nằm nay trục đường lớn, cách Hồ Xuân Hương 1 km, thích hợp kinh doanh, giá 28,7 tỷ đồng.